Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường ờ, của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm tuần từ ngày 30 tháng 8 cho đến ngày mùng 3 tháng 9. Như quý biết đó, thì tuần qua cậu vàng chúng ta một tuần tăng giá khá mạnh. Cậu vàng mở cửa đầu tuần ở 12 1780 tăng mạnh lên trên 1008 sau đó điều chỉnh trở lại 1780 trước khi đóng cửa tuần tăng rất mạnh và đóng cửa vùng 1817 cậu vàng tăng vượt ngoài cái ờ, tính toán của chúng ta thực ra trong nhận định của chúng ta chúng ta không thể đúng mãi được các bạn cũng phải hiểu là thị trường luôn thiên biến vạn hóa thị trường mới đúng chúng ta chỉ là dự đoán xu hướng thôi đúng thì chúng ta chốt lời sai chúng ta dừng lỗ tuần qua một tuần giao dịch không thành công của chúng ta à, tâm điểm của tuần qua chính là hội nghị thượng đỉnh uh, diễn đàn kinh tế Jackson Hole. Tuy nhiên tại hội nghị này thì phát biểu của chủ tịch Fed Ờ, có vẻ là bồ câu hơn dự kiến. Chủ tịch Fed vẫn uh, có nói đến việc là sẽ thu hẹp QE trong năm nay và việc thu hẹp QE thì không liên quan gì đến ờ, việc tăng lãi suất và cũng có nói là Fed sẽ tiếp tục theo dõi các chỉ báo kinh tế trong thời gian tới không nói rõ là sẽ thu hẹp QE trong thời gian như thế nào và thu hẹp bao nhiêu có lẽ chúng ta sẽ phải chờ cuộc họp ngày 20 21 tháng 9 cuộc họp của FOMC để chúng ta biết chi tiết hơn về cái gói thu hẹp QE này tuần qua xét về thông tin kinh tế thì không có gì nổi bật cả à, như chúng ta biết là cái à, chỉ số ờ, GDP chính thức của Mỹ thì không thay đổi nhiều so với à, các kỳ đã công bố trước số liệu chính thức là 6,6% GDP quý 2 đó. còn à, chỉ số core PCE của Fed thì tiếp tục tăng như kỳ vọng thôi 0,3% Tuy nhiên chúng ta lưu ý nhé với cái việc co CPE tiếp tục tăng như này thì chỉ số co uh, ờ, PCE chỉ số để phép theo dõi chỉ số lạm phát đã điều chỉnh đã vượt trên 4% rồi rất là cao đấy so với cùng kỳ năm ngoái mà phép chỉ kỳ vọng là quanh 2% có thể nói là hiện nay phép đang đánh giá quá thấp cái uh, lạm phát và chúng ta chờ xem khi lạm phát tiếp tục uh, Ờ, cao trong một vài tháng tới thì Fed sẽ thay đổi quan điểm như thế nào. Chủ tịch Fed cũng có nói rất rõ là nếu mà lạm phát uh, hiện nay vẫn đang là dự kiến là lạm phát nó chỉ là nhất thời và nếu mà lạm phát nó kéo dài dai dẳng hơn thì Fed sẽ hành động. Có những công cụ để hành động. Đó, nói chung là chỉ nói như vậy thôi. Tuần tới thì xét về thông tin kinh tế của chúng ta tâm điểm vẫn sẽ là bảng lương phi nông nghiệp. Ngày thứ hai thì uh, chúng ta sẽ có là doanh số nhà chờ bán ngày ờ, thứ ba ngày thứ ba thì chúng ta sẽ chỉ có là chỉ số PMI của Chicago niềm tin tiêu dùng ngày thứ tư à, thứ tư thì chúng ta sẽ có thị trường năng lượng sẽ là cuộc họp của OPEC nha diễn ra cả ngày à, Mỹ thì ADP 5 farm là lúc 7 giờ 15 phút tối Tiếp theo sau đó sẽ là chỉ số uh, ờ, PMI IFN, chỉ số sản xuất. Dự trữ dầu thô, thành viên FOMC phát biểu. Ngày thứ năm thì thông tin như thường lệ chúng ta sẽ là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp. Đó. Cán cân thương mại. Uh, cũng là có thành viên FOMC phát biểu này, đêm ngày thứ năm này nhưng có lẽ tâm điểm sẽ chờ đợi ngày thứ sáu nhé ờ, hôm trước chúng ta biết tại hội nghị Jackson Hole Fed cũng có nói đến là theo theo dõi chỉ số kinh tế đặc biệt là số việc làm được tạo mới này Đó, trong ờ, tháng 8 ờ, đây là chỉ số việc làm tạo mới trong tháng 8 nhé thu nhập theo giờ dự kiến tăng 0,3% à, chỉ số số việc làm được tạo mới dự kiến sẽ tạo mới là 170.000 việc làm đấy nếu việc làm được tạo mới thay đổi so với con số dự kiến này thì nó sẽ gây ra biến động mạnh ví dụ thay đổi theo số tích cực là nhiều việc làm được tạo mới hơn thì nó sẽ cho thấy là Fed nhiều khả năng sẽ siết mạnh QE và còn ngược lại nếu mà số việc làm được tạo mới ít hơn thì người đời giới đầu tư lại hoàn toàn có thể hy vọng là Fed sẽ chưa vội siết mạnh QE tại cuộc họp tháng 9. Do vậy, tâm điểm tuần tới cái cuộc họp cái số liệu bảng lương phi nông nghiệp, số việc làm được tạo mới này rất là quan trọng. Cái tỷ lệ thất nghiệp cũng vậy đang 5,4% dự kiến sẽ giảm xuống 5,2%. Đó. Và cuối cùng sẽ là chỉ số uh, vẫn là PMI nhưng mà đây là khối dịch vụ. Nói chung là ừ, PMI khối dịch vụ nếu nó nằm ở ngày thường thì nó cũng quan trọng nhưng nếu nằm ở trong ngày hôm đó thì chắc nó cũng chả có nhiều yếu tố ảnh hưởng gì. Ừ, tâm điểm sẽ nằm hết ở cái tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp. Do vậy tuần tới thì chúng ta nên nhớ là như vậy thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm đây là những ngày không có thông tin quá mạnh và sẽ biến động theo kỹ thuật và ngày thứ sáu có lẽ chúng ta nên tránh giao dịch ra chờ khi có bảng lương phi nông nghiệp xem vàng biến động theo chiều nào nhé đó là xét về yếu tố là phân tích cơ bản về yếu tố thông tin xét về yếu tố kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi xem chỉ số DXY trước khi phân tích vàng chỉ số DXY thì ờ, tuần qua DXY lại là tuần giảm hơi mạnh mạnh hơn kỳ vọng của chúng ta chúng ta kỳ vọng DXY chỉ về quanh tầm 93 thực tế nó lại về hẳn 9268 test chen luôn đó DXY tuần qua thì hầu hết là giảm giá bốn phiên giảm giá có một phiên tăng giá nhẹ thôi Tuy nhiên DXY lại đang test chen test cái kênh giá tăng do vậy hoàn toàn DXY tuần sau lại quay đầu đi lên cũng là bình thường thôi không còn trung hạn chúng ta biết rồi DXY trung hạn đi lên bởi vì MA50 giao cắt vàng với MA200 với góc dốc 45 độ đây là một góc dốc khá đẹp đó nên chỉ số DXY sẽ tiếp tục đi lên sẽ gây áp lực cho việc tăng giá của giá vàng mặc dù giá vàng vừa vượt qua mốc quan trọng đó là đối với chỉ số DXY tức là đô la index sẽ tăng giá đối với cậu vàng thì chúng ta nhìn thấy đấy cậu vàng vừa, vừa đóng cửa trên MA 200 một mốc rất quan trọng 1810 nhưng mà việc cậu vàng đóng cửa trên là đóng cửa thật hay là phá breakout ảo thì chúng ta chưa biết Trước mắt cậu vàng sẽ gặp vùng đỉnh cũ kháng cự rất là mạnh ở vùng 1827, 1831. Có lẽ khu vực này cá nhân tôi thì uh, thiên về hướng là chúng ta sẽ canh bán cậu vàng khu vực này 1830 cộng trừ 3 đô. Chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua khu vực này, tức là đóng cửa trên tầm 10 giá tầm 1837 thì chúng 37 38 chúng ta đó dừng lỗ thôi, dừng lỗ trạng thái. Ngược lại trường hợp cậu vàng đi xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến các mốc là 1870 xa hơn là 1850 và phá qua 1850 thì hoàn toàn cái mốc 1680 có thể về đến chúng ta lưu ý nhé mỗi khi mà cậu vàng à, xuống mạnh sau đó nhanh chóng đi lên tạo đáy thì thường nó không bền vững và sau đó thì lại đảo đầu đi xuống rất là mạnh đây từ lúc cậu vàng xuống chúng ta có thể nhìn qua đây là lúc ở trên đỉnh đi xuống này hồi rất là nhọn thì sau đó tiếp tục đi xuống đây cũng là lúc cậu vàng hồi nhọn này chạm 1764 này cũng đi lên rất là mạnh lên 1.960 sau đó đi xuống rất mạnh xuống đáy sâu hơn 1680 đấy tại vùng 1680 thì cậu vàng tạo cái đáy kép tích lũy rất là tốt thì sau đó cậu vàng đã đi lên được từ 1680 lên được 1920 còn bây giờ chúng ta nhìn thấy cậu vàng lại trở về một trạng thái là hồi rất là nhọn và với một cái đợt hồi nhọn như này thì rõ ràng sau đó nhiều khả năng nó lại quay xuống rất là nhọn thôi đó Do vậy tôi cũng không tin tưởng lắm vào xu hướng lên hiện tại của cậu vàng. Bởi vì rõ ràng MA200 vẫn tiếp tục xu hướng đi xuống, chưa có xu hướng đi lên và với việc ờ, phục hồi cậu vàng đang đón trước. À, cậu vàng là đang phục hồi là đây có lẽ là do lực mua trả sau cái giai đoạn bán tháo uh, đẩy cậu vàng về dưới nhìn bảy thôi. Chứ cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng ngắn hạn thì chưa tăng được bởi vì cho đến khi nào Fed công bố thu hẹp que xong và tin thu hẹp que phải được phản ánh vào giá sau đó cậu vàng mới sẽ phản ánh cái xu hướng lạm phát cá nhân tôi vẫn tin tưởng về vừa mặt trung hạn thì cậu vàng vẫn sẽ tăng tăng vì nó phải là hầm chuồn an toàn cho lạm phát nhưng mà ngắn hạn thì rõ ràng cậu vàng sẽ có áp lực điều chỉnh do Fed thu hẹp que đồng đô la sẽ mạnh lên đó là về ngắn hạn à, do vậy xu hướng mua lên thì tuần tới tôi không có xu hướng mua lên cá nhân tôi nghĩ là canh bán thôi canh bán quanh vùng kháng cự mạnh đây Fibo hồi 618 đây 1827 1832 cái vùng đỉnh cũ chúng ta dừng lỗ 37 38 nhé đó còn chốt lời thì 20 đô 30 đô 50 đô tùy theo các bạn thôi duy trì được trong tuần đến mức nào gồng được lãi lúc nào chúng ta chốt ở chỗ đó đó là về cậu vàng ờ, với việc phân tích chỉ số DXY nhiều khả năng đảo chiều tuần tới thì chúng ta sẽ đi phân tích xem à, các cặp tiền tuần tới sẽ như thế nào đây đối với các cặp tiền tệ nhé trước mắt đối với cặp u thì như tôi nói u vẫn đang biến động biên độ rất hẹp chúng ta không nên giao dịch đối với u cạc u cạc thì uh, tuần tới tuần trước thì chúng ta canh mua chúng ta mua nó test chen xong nó cũng bật lên khá là mạnh này hiện nay lại đang về test chen đấy tuần trước mua xong thì nó tăng lên được ờ, hơn trăm pip sợi quay xuống hiện nay thì u cạc đang đứng đúng ở cái đáy cũ cái khu vực mua nhá chúng ta hoàn toàn có thể mua u cạc ở quanh một hai sáu trăm chúng ta dừng lỗ là 50 pip cho tôi còn chốt lời chúng ta hướng lên cái đỉnh cũ này ờ, ba trăm pip nhá một hai chín trăm euro euro thì vừa test cái breakout cái chen tăng nhưng mà tôi thì không tin tưởng lắm về cái vì cái chen này độ dốc nó khá cao đó, và nó vừa vượt qua M200 tương tự như cậu vàng thôi tôi không đánh giá cao cái đợt vượt này do vậy đối với euro thì tôi nghĩ là chúng ta nên đứng ngoài đối với AU AU cũng vậy bật rất là mạnh tuần qua khi chúng ta bán xong AU có giảm mấy chục pip sau lại quay lên uh, hit top loss của chúng ta rồi có lẽ AU thì tôi vẫn thiên về hướng AU sẽ tiếp tục giảm do vậy cá nhân tôi sẽ canh khi AU hồi trở lại khu vực kháng cự này sẽ bán thôi 1.410 cộng trừ 10 pip 1.740 cộng trừ 10 pip như vậy đang là 1.310 tức là tăng lên 100 pip nữa tôi sẽ bán xuống và dừng lỗ 50 pip chốt lời cho 50 pip vì tôi tin tưởng là đô la index sẽ mạnh lên GU GU thì tuần qua chúng ta đã khớp lại rồi chúng ta bán ở 1.37 tà 90 đã khớp lạnh rồi chúng ta tiếp tục uh, duy trì lạnh và ngồi chờ thôi nhé chúng ta vẫn dừng lỗ 60 pip và chốt lời 300 pip thôi hai 300 pip GG thôi chúng ta không giao dịch đó là mấy cặp tiền tệ chủ chốt đối với uh, dầu má dầu thì chúng ta nhìn đấy má dầu đang tiếp tục uh, theo con sóng cũ đi lên đi xuống đang hướng trở lại đến cái vùng là quanh 60 cộng trừ 5860 giá dầu xuống đến 62 bật lên rất là mạnh mẽ tuần tới của cuộc họp OPEC chúng ta cá nhân tôi thì thiên về hướng mỗi lần giá dầu phục hồi mạnh đây đơn thuần là phục hồi kỹ thuật sau đó sẽ tiếp tục xuống nó tương tự như lần phục hồi trước thôi vẫn đang trong kênh giá giảm do vậy tuần tới chúng ta sẽ canh bán giá dầu quanh 71 nhé 70 năm 71 chúng ta canh bán quanh đây chúng ta dừng lỗ qua đỉnh cũ 74 Đấy, mục tiêu chốt lời chúng ta sẽ hướng về vùng 6258 đó là giá dầu tức là hiện nay giá dầu đang 688 thôi kỳ vọng nó lên hai giá nữa sau đó nó lại quay xuống 10 giá đó là giá dầu thì chúng ta lưu ý đối với ờ, BTC tuần trước thì BTC cũng đã tiến đến vùng bán của chúng ta 51 cộng trừ 500 pip rồi nó tiến lên đến 56 à, quay xuống được đến 565 à, năm à, 4.000 giá sau đó lại quay lên hiện nay đang là năm cá nhân tôi vẫn đánh giá khi khu vực quanh 51 đây là Fibo hồi 618 nhiều khả năng sẽ đảo chiều của BTC do vậy tôi vẫn khuyến nghị quý vị vẫn canh bán quanh 51 lần trước là trừ thì lần này chúng ta canh bán cộng tức là khu vực 51 515 chúng ta dừng lỗ từ 53 nhé dừng lỗ hơn 53 chốt lời ngắn nhất thì quay về 465 xa hơn là 44 và tôi kỳ vọng nó sẽ quay về 42 đó là BTC đối với ờ, chỉ số chứng khoán Việt Nam thì ờ, tuần qua VN-Index là một tuần đi ngang một phiên đầu tuần giảm mạnh luôn sau đó là bốn phiên đi ngang ờ, à, tăng giá nhẹ cá nhân tôi đánh giá là cái phiên hồi cuối tuần là một phiên khá tích cực tuy nhiên về bức tranh chung thì nó không có gì thay đổi cả vn vẫn đang trong sóng C và nó sẽ xuống hình bậc thang. Cá nhân tôi thì kỳ vọng tuần tới vn sẽ phục hồi trở lại, test lại bên giữa cũng là MA50 quanh vùng 1340, sau đó sẽ tiếp tục hướng đến vùng đáy 1240. Đó, đó là xu hướng tuần tới. Do vậy cá nhân tôi thì ờ, khuyến nghị quý vị là chúng ta lưu ý thoát hàng khi giá phục hồi trở lại vùng quanh 1340 nhé chúng ta sẽ chờ những cái khu vực xuống giá sâu hơn tôi tôi kỳ vọng vn index sẽ tiếp tục ừ, trong chen xuống bậc thang do vậy không có gì thay đổi cả đỉnh sóng B đã có rồi cũng như vn index sẽ tiếp tục đi trong cái à, đây sẽ gặp kênh giá này nếu nó có vượt 1240 thì nó cũng test quá lên vùng 1360 xong đảo chiều đi xuống không có khả năng vượt 1380 đó là đối với vn index đó là toàn bộ cái à, nhận định thị trường à, tuần à, từ 30 cho đến mùng 3 tháng 9 thì chúng ta à, chúc quý đầu tư sẽ có một tuần à, giao dịch à, thành công. Tôi xin chân thành cảm ơn.